Wow Có bột trét nào hợp với mình không Hả Lấy bột trét của hãng sơn Apple đi cô Giao liền cho em nghe Dùng bột trét hãng sơn sản xuất thích hợp hơn Bột trét Expo Sơn Expo bảo đảm